Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả em ơi Tối hôm nay thì uh, tiếp tục uh, cái chuỗi liên đấu thì Khải còn 4 trận cuối cùng nè Tại giờ thì à, đội Khải đang 44 tháng 4 Tháng 44 luôn Đội đang hàng 2 Hôm trước là top 1 mà có một đội đã lên rồi Cho anh em cùng xem sơ qua hạng top 10 Đây đội này đã lên và đã đánh là 47 thua 1 Đó Và hiện tại bây giờ đây là cái video 4 trận cuối cùng Khải cũng làm video cho anh em xem Đó Đây Khải đang đội 2 này thấy chưa Hàng 3, hàng 4 Hàng 3 là Tâm Thánh và là Nomod thằng 4 đó là ghẹ đó là chắc chắn những cái tội đội này chắc chắn cả dòng rồi còn những ở mình dưới này thì chắc chắn là không có rồi em ơi tại vì hôm nay là ngày cuối cùng của ngày 28 trận đấu rồi kết thúc 48 trận rồi đó rồi ok và đại báo danh là cái trận thứ năm vô thôi em ơi vô vô anh, anh à, ơi vô anh ơi máu máu máu đây máu đây máu đây nó có lắp đầu không không không năm đọc tầm này vô, vô anh, anh báo ca anh nghe anh phải không còn ba bốn cái ban cho anh mượn đâu từ từ đợi xong rồi đợi anh đánh xong trận đấu đừng có hỏi để cho anh đánh xong đã im im đợi đánh cho xong xuôi đi à, à. đang đánh đừng hỏi vậy vô vô vô anh ơi rồi rồi rồi rồi anh em vào hết đi còn mấy trận cuối đánh cho xong muốn hỏi gì hỏi rồi à, vô đây vô đây vô đây đưa rồi chỉnh vô phần phục hồi chỉnh ngũ hoa ngọc hoàng bình thường vô nha hậu cần phục hồi chỉnh ngũ hoa ngọc hoàng bình thường vô chuyển dòng quốc cai nè đúng, rồi à đây tiếp áo tiếp ông hư chút đi hư chút à trong bang trong bang đó anh em ơi à, anh uh, à, à, AKK là đi cùng với chiến đội mà này anh em ơi đó lúc trước anh em có hỏi là à, đồ của AKK đi trong trận đấu cùng với khả năng như thế nào đó anh em cùng xem sơ qua anh em ơi tại anh đang sở hữu một set đồng bàn mắt hộp 20 30 30 và ngập bội 28 đang tìm ngập bội nó là tròn một set mắt luôn nè và đi kèm với nón là ngày 10 vô ma anh có được một cái nón bằng sắt nội công 111 nữa mà anh gửi cho tâm thánh cầm rồi chưa kịp lấy nên là mang tạm nón này đánh một cái vũ khí uh, băng sắt nội công 192 đó hai món cũng lấy làm chồng băng sắt nội và vũ khí băng sắt nội và đang sử dụng một áo khăn lông 30 bao tay khăn lông 30 đôi giày khăn lông 30 đó. À, đai lưng 2540 và ngựa bông tiêu đó à, mịch, à, phi phong à, phi phong thì đang mang khăn cả 30 và gia truyền à, quanh và mặt nạ kỹ năng một cấp Trung bạch này đang có 4 kỹ năng Nếu mà có thêm phi phong thì có 5 kỹ năng nha mọi người 5 kỹ năng Đây còn đồ khả đây Hôm trước thì con soi anh em xem rồi Còn bông tiêu vừa bán rồi em ơi Xế đồng bang Bông tiêu Khải vừa bán cho lại cho anh em anh Cường Galaxy Anh chơi đường môn á anh, Hôm trước Khải đổi như con lôn hôm ra dư ra con ngựa bán lại cho ảnh Giờ chuyển lại Thiếu Lâm rồi đi lần đó tiếp tục Những trận cuối cùng Bao tay à, chín x hai cấp 3 cấp Maha Vô Lượng Kháng hỏi 30 Đại lưng kháng hỏi 28 Chỉ bằng 5 nên mình ấn động áo giày nó xấu dòng người nam xấu dòng người nam và một cái nón phòng thủ làm chậm đó kháng khả đây khá là trâu anh em đang xem thì đừng quên cho khả một like chia sẻ cho anh em chúc anh em xem video vui vẻ nha đó, đó thôi khả định mang cái giày uh, giày kháng lôi mà khả nghĩ không cần nữa mà thằng này mà đỡ con lôn này cái giỏ đang quấn khải chết thì hơi khó nữa có cái mi nữa nên hơi trâu rồi tiếp tục trận đấu thứ hai. Anh em đang xem dòng like nha. Vâng, kêu không Khải khỏe lắm. Chuẩn bị. Mạnh tay mà đập. Chắc mình cũng đổi đổi phái để mình chơi cái môn gì đó à, anh mua bí kíp con lôn này nó con bù này nó bán anh trăm một phút cuối con lôn bù à bí kíp sân hà tiêu tiền bán kiều phong Trời. Rồi đường môn. nha, chụp đường môn nha, chụp đường môn nha, chụp đường môn nha. Chụp đường môn. Chụp đường môn, đúng rồi. À, thằng em mà đứng im rồi. Ok. Có một vé đánh thiên tử quên đánh con vé đánh xong tiệc rồi á. Đó thằng thằng 7 nè. Giờ nó có thắng nó thua nó cũng nằm dùng tốt Ba hai trận nữa, ba trận nữa. Thôi ai làm làm mình top 4 rồi ừ, top 4 là chắc rồi à, anh phong coi sách setup luôn cái cái ạc đó cho em luôn anh phong mày thoát làm sao được đó này thì ạc đó đánh đánh ấy đó tìm tìm nữa tía mày vào mày setup thì anh không biết đâu dù ai chữ thì đồ giống gì rồi thôi có gì đâu anh đồ đồ vừa từ anh vừa tháo đôi giày rồi các thứ ngoài ra rồi à, trận này một trận nữa top 1 trong an bang đi anh luôn Trận này à, thắng một trận lên top 1 luôn, có lên. bác cũng đi khá là đông trong tối nay à, ngày cuối cùng tập trung khá là đông à, không biết gặp ai đây lúc nãy mình có gặp ban mình thì anh em cũng đa số là bán uh, trong ban anh em anh họ anh em cũng nhường cho xong anh em à tại vì những người đó những ngạc đó không thể ra vào tốt được không lựa thể ra vào tốt được không biết trận này gặp ai đây một trận cuối nữa thôi nguyên trận này nó auto top một trăm trăm rồi Nói chung là hồi trước là anh em mình với Phong Ca đi từ ngày 8 cho đến ngày 15 ờ, 16 giờ đó rồng rã gần một tuần là xong muốn xong cái giải đấu rồi. 44 trên 44 rồi, thắng 44 trên 44 rồi. Rồi còn này 4 ờ, trận cuối đợi đến ngày 28 đánh luôn rồi. Tính ra gần nửa tháng rồi mới đánh lại nè. Nửa tháng rồi mới đánh lại. Ồ bỏ đăng không à? à, chuẩn bị. Xí xí nữa anh đưa em à, anh đi hoạt động ba thôi. <clears throat> ok nãy đừng la được rồi mắt công kia xe đủ mà anh không block vô kỳ vô ờ, à, con luôn à, à, anh con luôn là mặt nem hành thủy này em đưa bộ nem hành thủy nè vỏ mì nương à xúc xúc sốt à, nghe mì của trong bang xe được rồi lượm lượm luôn khỏi cần phải bút chống phái luôn không bút chống phái luôn ok auto tấm một nha anh em hôm nay là auto tấm một à <clears throat> 47 47 trận cuối cùng à, hợp lý là 48 cho 48 nha anh em cố gắng hết uh, chít 48 8 nha máu luôn má ơi anh Phong ca ơi nghe rồi trận cuối cùng nữa ráng 48 48 là mình làm thành tích uh, kỷ kỷ kỷ lục nha mày được 300 rồi gì á ừ top 1 100 trăm rồi là cái này 48 cho 48 là em được donate 500k đấy 300 hay 500 500 500 anh em bảo donate 500 ấy bây giờ em không có đồ gì à rồi Tại vì là hôm trước có một người anh uh, trên kênh youtube uh, bảo là cố gắng lên 48 cho 48 Sẽ donate, uh, donate cho 500k Đó, hiện tại tấm 1 nha nè Là 47 thua 1 Mình là mình 47 thua không là chắc chắn tấm 1 rồi Trận cuối có thua chắc cũng tấm 1 luôn Tại vì thời gian mình tích lũy thấp hơn 1090 Đó, còn cái này tích lũy khá là nhiều Bên cái ạc Longin 5 đồng thì uh, Longin 5 đồng với là nhà yên này tích lũy đến tư thời gian là nếu mà trận này à, mình có thua có thắng gì cũng top 1 100 trăm mà nhà năm Vấn đề là có được donate hay không thôi Nếu thắng trận cuối nữa thì 48 trong 48 Thì sẽ được donate 500k Đó Không biết cái này là donate thì hay donate giỡn Hay là Hay là Bảo đùa đùa như cái bao tay lúc trước đây Hay là như cái bao tay lúc trước đây Bảo mua tay donate cho nửa tiền không thấy đâu nè mày Đây Bao tay donate nửa tiền không thấy nè mày Đó. Mua 3 triệu 3 à, triệu rưỡi mà không thấy không thấy donate đâu hết <laughs> Buồn quá sợ Này, chuẩn bị chờ trận cuối nha năm ơi. Ơi, trận cuối. <laughs> cùng lắm là 2k bạn. Cùng lắm là 4 kim, 4 kim là quay đầu. 5k bạn người cao quá, 5k bạn làm 6 kim hơn rồi. Anh mà mua kiếm đấy mua 2k bạn anh bạn. Rồi, ok, top gần xanh. Ok. Chỉ còn võ lâm học kìa à. À, có thiếu lâm ấy, có thiếu lâm ấy. Ok ok ok. Anh anh chụp con lông, chụp con lông, chụp con lông, con lông. Ờ. Đúng rồi. Đấy, đấm nó, đấm nó cùng lon cùng lon quýnh cùng lon quýnh cùng lon quýnh cùng lon thiếu lâm bạn bên thiếu lâm bạn bên đúng nào quýnh cùng lon này anh cứ đứng yên một chỗ đây đứng yên một chỗ đây em chụp cho cuối cùng lon cứ chụp cùng lon là được cứ chụp cùng lon cùng lon chết thôi lên bỏng quýnh chết anh nào à. cứ chụp cùng lon đúng rồi cứ chụp cùng lon cứ chụp cùng lon cứ chụp cùng lon đứng giữa đừng chạy không anh chạy đâu anh không chạy đâu anh à, không hiểu thằng thằng thiếu lâm nó đâu không đánh được chạy ra sao đánh được anh chạy hết thật lập tí anh gần chết anh đâu cứ anh que anh cứ đánh con lộn này đây ờ. cứ me chụp con lộn em mà được cứ thằng này chém anh chết đấy nó chụp băng khó chịu quá em đứng ở giữa đi khải đúng rồi em đứng giữa mà rồi bung dần rồi đó cứ chụp con lộn thôi chắc bà nội mày để nói đó anh lé lé ra đúng rồi anh cứ né né né cùng lôn rồi cùng lôn chết này một một một hai cái nữa nó bung dòng là nó hết dòng rồi cố gắng tiếp tấp cùng lôn tiếp tấp cùng lôn tiếp nó chết này tấp lôn tiếp tông luôn tiếp à. đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi chạy đâu chạy đâu chạy đâu con sâu cùng luôn tiếp cùng luôn tiếp <laughs> được cũng chạy đúng rồi cứ trùng luôn đó nha em trùng luôn nha em Đấy, nó xem anh con lôn này, con lôn này, con lôn này, con lôn này, con lôn chết này. À? Đó, nó phản bùa đó, Đấy, anh bùa mà. Đây, đây, đây, đây. Đỏ hạng 15. Má nó hết thần lực rồi kìa. Nó thần lực rồi, cứ chụp nó cho em, cứ chụp nó cho em. Ờ, rồi nó hết thần lực này chết, xác định nó chết rồi. Chạy đâu, chạy đâu con sâu. Chạy đâu con sâu. Chạy đâu con sâu. Cố gắng chụp nó, nhồi máu trong chút. Đừng nó chết nha vẫn còn nguyên 50 bình mà đúng rồi còn nguyên 50 bình là trâu quá đẹp rồi ok rồi cứ chụp con luôn nha em rồi nó chết này nó chết này nó chết này nó chết này hết máu rồi chạy đâu chạy đâu chạy đâu chạy đâu chạy đâu chạy đâu chạy đâu chạy đâu côn lôn này côn lôn này côn lôn này anh cố gắng di chuyển gần gần đúng rồi chụp quân luôn đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi nó chết này chạy đâu chạy đâu chạy đâu chạy đâu cho nó đem cho hai thằng tự chết luôn đam hai thằng tự động chết luôn hai thằng tự động chết luôn đúng rồi cho tự chết luôn cho nó tự chết luôn cho nó tự chết luôn đúng rồi đứng sau em tới đứng sau em tới đứng sau em tới là dính đam là được đúng rồi đâu làm gì đâu làm gì đâu làm gì đâu làm gì đâu làm gì cứ chụp con lon cứ chụp con lon cứ chụp con lon cứ chụp con lon nó thân lộc đó bung dòng nữa chụp con lon đây chụp con lon cái nữa nó chết này bung dòng lần này cố gắng cố gắng tóc lần này này cố gắng tóc lần này này tóc lần này nữa nó hết dòng này Đấy, nó chết rồi, nó... À? cố gắng cố gắng cố gắng rồi xong rồi chết rồi đánh chết này rồi đứng im chỗ đánh này luôn rồi xong gặp thiếu lâm bóng cái thiếu lâm bóng hơi khó thời gian hơi hơi khó chịu tí đủ xanh. cho em rồi tí gần xong chưa xong chưa xong chưa rồi đứng sang dốc đúng nào chọc đây làm gì làm gì rầu làm gì rầu làm gì rầu làm gì rầu làm gì rầu làm gì rầu làm gì má tem này nó vô câu giờ tem này vô câu giờ rồi đấy cuốn chạy cuốn chạy cuốn chạy thôi còn cái lực mà đây thì lực rồi xong top 1 easy game rồi đấy đâu thằng thằng, thằng kệ đâu ở đâu ấy rồi top 1 48 cho 48 em ơi quá ok anh muốn đậu thử tử cứ đợi là em đưa hết không à, ok đợi chút thương nhân nam thương nhân nam đây thương nam đây đây đặc hãy cho anh em xem từ top 1 đến top 10 nha nam kết thúc 48 trận đấu và đội mình top 1 48 trên 48 không thua trận nào tiếp theo top 2 top 2 là nem độc với nghe mi ờ, khóa cực kỳ nhờ đó, top 2 năm động 50. Top 3. Tâm Thánh Nomod. Đó. Top 4 ghẻ với Bạch Lộc Hưng. Đó. 48 thùng 3 40. Nghe em chỉ nha. Nhắn vô, nhắn lựa qua. Rồi, hàng năm. Hàng năm nó là tăng tử quên. Hàng năm 36 thu 12. Đó, thu quá trời luôn. Tiếp tục. Thằng xấu là 35 thua 13. Hiện tại bây giờ chỉ có nằm top 1, 2 3 4 thì mới có dòng sáng thôi nha năm. 2 3 4 mới có dòng sáng nha, từ năm trở đây thì không có dòng sáng mọi người. Thằng 7 7 3 2 thua 15. Bắc Kiều Phong, điều thiền Rồi, thằng 8 hai con gà 31 17. Thằng 9 à, Lâm Tự Nhai anh 4 31 thua 17 10 Ộp 3 Tangure 31 thua 17 Đó Thì nói chung ở ờ, uh, tiếp tục sau mùa giải uh, Cái dòng loại này thì ở cầm mấy chỗ này sẽ lọc ra từ top 1 đến top 16 sẽ có một vé đánh tiếp tục giải đấu xong tiệc sát thủ nha nam sẽ tiếp tục giải đấu xong tiệc sát thủ nha mọi người ok anh em này lần này thì ba anh em mình top 1 anh em ơi đó anh em mình top 1 em ờ, khải với akk top 1 rồi top, top 2 thì bên bằng bằng bác đó top 2 bên bằng bác rồi Top 3 thì lại là băng áo, tâm thánh và lão nội mod. Top 4 thì trở lại tiếp tục với là băng áo, đó là ghẹ và và lộc hưng. Đó. Rồi. Anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ cho em ơi. Nói chung thì ờ, anh em nhiều anh em bảo Khải làm video cụ thể cho anh em xem từng trận cho nó vui. Nhưng mà thì thiệt tình với anh em thì cứ mỗi 4 trận thì trung bình khoảng gặp đến một đến hai trận thì đánh khốc liệt như lúc nãy thôi nên là khải ít muốn làm video chỗ đó anh em tại vì làm video nó không được cái xuyên suốt một cái ờ, cái cái video á nên là khải không có làm chứ thiệt tình thì mỗi lần đánh bốn trận thì bèo lắm cũng gặp một đến hai trận như cái trận vừa rồi nè đánh câu giờ này nọ đụng khá chi là mất thời gian bơ ca đụng khá là ok đó rồi nói chung thì uh, mùa trước cũng vậy không không làm được tại vì cứ đánh đánh không có thời gian em ơi anh em xem video thì đừng quên đỡ làm like chia sẻ em ơi nói chung thì đỡ đỡ mà làm video thì ờ, sau này nếu có đánh liên đấu solo một một á thì mình ra lúc đó làm video thì nó ok hơn nè tại vì ờ, một một thì mình làm video nó xem nó sẽ chất lượng hơn còn ví dụ như ba vs ba vô gặp bum bum bum chết chưa kịp làm video thì Thái đã chết đó rồi đó, nên khó nên là những trận đấu khải ít làm video ở chỗ đó anh em rồi anh em xem trong like chia sẻ cho đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những buổi video livestream trực tiếp vào 19 giờ hàng ngày cũng như là video khải up à, vào 11 giờ 15 trưa hàng ngày nha mọi người chúc anh em xem live vui vẻ nha